Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Rất vui gặp lại anh em trong uh, những cái clip về auto chat trên kênh Game Today Như đã hứa với anh em ngày hôm qua Thì ngày hôm nay tôi sẽ làm lại những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta chưa làm được Nha anh em nhá Hôm qua nhiều anh em bảo là tôi cú lừa Không, không lừa <laughs> Anh em xem anh em xem kỹ nhá Hôm qua không hề lừa tí nào Đấy, cái con bọ cạp là tôi đã là coi như là tôi đã giữ đến tới tận đến hết game nha anh em nhá đến cái cú chót tôi mới bán đi đấy anh em phải phải phải phải phải xem lại anh phải anh em phải xem thật kỹ chứ anh em không thể nói là hôm qua tôi lừa anh em được không không có cái gì là lừa ở đây cả nhá anh em nhá mà là không có bọ cạp để chơi anh em thấy nó có hai con từ đầu đến cuối nhá không tính những cái trái trứng những cái trái trứng không ai người ta lấy cái trái trứng đấy để đập cho mấy con bọ cạp hai sao cả người ta chỉ lấy trái trứng để đập cho vợ bầu tầm bổ thôi anh em đấy trong những cái trường hợp khác là chưa có vợ vợ chưa có bầu gửi đập cho người yêu nhá mà trong cái trường hợp này đập một trái chưa đủ đâu anh em phải đập hai trái nhá anh em nhá đập hai trái của anh em <laughs> rồi thôi không liên thiên lan màn nữa chúng ta bắt đầu làm lại anh em nhá hôm nay gót bọ cạp chắc chắn thôi <laughs> gót bọ cạp theo uh, yêu cầu của anh em khánh lê nhá ngày hôm nay những cái gì mà ngày hôm qua tôi không làm được Đấy mà theo anh em nhá Như theo anh em Là hôm qua tôi lừa anh em Thì hôm nay tôi sẽ tạ lỗi anh em bằng việc là tôi làm lại <laughs> Ok chưa Thế hết lừa nhá Hết lừa nhá Hôm nay cố gắng là làm nào để chơi được Gót bọ cạp Rồi và đầu cái clip này thì tôi xin được cảm ơn Anh em Ngô Minh Hoàng đã donate cho tôi Và đồng thời tôi cũng xin được cảm ơn hai anh em À, Ngọc Long Phan và anh em Thỏ Pinh đã đăng ký trở thành hội viên mới của kênh Rất là cảm ơn các anh em vì anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tôi tôi cũng có một chút tâm sự này với anh em đầu game. Thực ra thì anh em yêu quý tôi, anh em donate cho tôi, tôi cũng sẵn sàng tôi đón nhận thôi. Tôi cũng rất là vui tôi đón nhận. Tuy nhiên là tôi cũng có một chút để tôi dặn các anh em là với các anh em ấy mà còn đang đi học ấy thì các anh em yêu quý tôi tuy nhiên là các anh em nếu mà anh em đi học và anh em chưa kiếm được cái đồng ra đồng vào anh em chưa kiếm được tiền Đấy mà cái cuộc sống của anh em ấy nó vẫn còn chưa có gọi là đầy đủ thì tôi nghĩ là anh em ủng hộ tôi bằng cái việc là anh em xem và anh em uh, ấn like rồi anh em comment thế là được rồi nhá anh em nhá đấy anh em để cái tiền đấy mà anh em trang trải cho cuộc sống anh em uh, đầu tư bản thân đấy còn thực ra thì tôi ý, thì nói thật là tôi không thiếu tiền đâu đấy nhưng mà cái việc nhận Donate thì nó có một cái ý nghĩa khác đối với tôi ý. đấy là nó chứng tỏ cái việc là anh em yêu quý tôi đấy anh em thực sự là cái giá trị của tôi ấy, nó đem lại cho anh em nó có ý nghĩa cái điều đấy nó thể hiện qua cái việc donate cũng như là cái việc đăng ký hội viên của kênh Tuy nhiên là tôi không có nhận cái donate từ các anh em mà đang khó khăn nhá Từ các anh em mà đang còn phải là chật vật với cái cuộc sống Đấy, tôi biết có Anh em ạ, à, tôi biết Tôi biết cái điều đấy Có anh em như thế Cái hoàn cảnh rất là khó khăn Mà vẫn yêu quý donate cho tôi thì đấy, nhân cái clip này tôi cũng xin được coi như là nói luôn là anh em hãy giữ cái tiền đấy cho bản thân để tiêu xài đầu tư cho bản thân. Còn tôi thì, thì tôi sẽ không nhận đâu. Nhất là đối với cả các anh em mà vẫn còn đang đi học. Đấy, chưa đi làm, chưa có tiền anh em ạ. Còn đối với các anh em mà đã đi làm rồi này Kiếm được tiền mà nó dư giả ra ấy, Thì tôi rất là sẵn sàng tôi đón nhận Những cái tình cảm của anh em dành cho tôi thôi Nhá Đấy mà như đợt trước tôi cũng có chia sẻ ấy, là có các anh em mà hay đi làm muộn ý hay bị trừ tiền ý đấy nó rất là lãng phí đấy cái tiền đấy là anh em để đấy để anh em em ví dụ anh em bị uh, đi muộn này anh em bị trừ đúng không là 50 nghìn một một một ngày đấy anh bỏ ra 20 nghìn anh em đăng ký hội viên đấy thế là tôi rất là sẵn sàng tôi vui mừng tôi đón nhận <laughs> hợp lý chưa rất hợp lý anh em vừa coi như là coi như là đi làm chuẩn chỉ không đi làm muộn đấy được sếp yêu quý sếp tin tưởng vì cái thái độ làm việc của anh em nó rất là chuyên nghiệp, nó rất là chuẩn chỉ Không đi làm muộn bao giờ Đấy Còn tôi thì tôi được anh em donate Đấy, anh em thì cũng là coi như là được thành trở thành coi như là VIP của kênh Đấy, uy tín chưa? Quá uy tín Đấy mà anh em nên nhớ là tôi cũng xin nhắc lại nhá Là các anh em mà đã đăng ký hội viên ấy Và các anh em đã từng donate cho tôi nhá Tất cả các anh em đều sẽ có những cái đặc quyền Nó hơn những cái người khác nhá anh em nhá Anh em hãy tìm hiểu thật kỹ Đấy, anh em đừng có bỏ qua cái đặc quyền của mình Ví dụ như là cái đặc quyền về việc là yêu cầu tôi chơi cái gì đấy chẳng hạn Anh em nhá Đấy anh em tôi thấy là các anh em nhiều các anh em là anh em đăng ký hội viên rồi anh em donate nhưng mà anh em chẳng có cái yêu cầu gì cho tôi. <laughs> tôi thấy là như thế đấy nên là anh em nhớ nhá, anh em có đặc quyền ở đấy, tôi xin nhắc lại. Đấy để cho anh em biết là anh em ngoài cái đấy ra anh còn nhiều đặc quyền khác, anh em có thể tự tìm hiểu ở trong cái phần hội viên nhá. Nói đến đây thì cũng mới nhớ ra là vẫn còn lợ một anh em à, Vẫn lợ anh em Vũ Đức Lộc <laughs> Một cái trận đấu mà tôi chơi cái con sói Anh em yên tâm nhá, cái clip đấy nó sẽ được up lên vào thứ bảy ở Chủ nhật tuần này Thứ bảy từ Chủ nhật tuần trước ấy thì là tôi không ra clip được Đấy nên là nó đã chuyển sang là thứ bảy Chủ nhật tuần này nhá anh em nhá Đấy, hy vọng là anh em Vũ Đức Lộc mà đang xem cái clip này thì cũng sẽ là chịu khó đợi đến thứ bảy tuần này Ok siêu phẩm mang tên là lanh sói đấy rất là hay nha anh em nhá đồng thời tôi cũng xin à, đưa ra một cái lịch để cho các anh em đang xem anh em vừa biết được là vào chủ nhật hay là thứ bảy hàng tuần thường nó sẽ là những cái clip hay nhất anh em nhá ở trong tuần đấy mà tôi để dành tới áp vào thứ bảy chủ nhật là nó sẽ là những cái clip rất hay hy vọng là các anh em thứ bảy chủ nhật là những cái thời gian anh em rảnh rỗi anh em sẽ bớt chút thời gian anh em xem đấy nó rất hay rất là mang tính giải trí rất cao rồi trận đấu này thì bây giờ chưa thấy bọ cạp nhưng mà con bọ cạp có thể chúng ta sẽ xây dựng ở trong cái bộ assassin cũng rất ok trận này có thể chơi assassin rồi đó để xây dựng con bọ cạp ví dụ như là ba assassin chẳng hạn được không hợp lý ba assassin mà tôi kẹp thấy cái, cái con gấu này vào này Con gấu lên hai sao tăng cơ được Tí nữa con gấu này có thể nó sẽ rất có thể nó sẽ đẻ ra thêm con gấu nữa Ui đây rồi Được đấy Hay quá nhờ Ô thế là ba con hai sao cơ à Có lên up phát này không nhở Up lên 5 đánh chuỗi thắng luôn như gì nữa Được không Hay là cứ từ từ đợi chút Thực ra thì bây giờ cũng đang có chuỗi thua anh em ạ Thôi cứ từ từ đã Gặp cái thằng đang eco kia thắng thì, thì áp cấp sau cũng được mà Không vội Bây giờ đang eco cũng đang có tiền Với cả về căn bản là mấy cái đồ này tôi vẫn chưa lấy được, chưa chốt được Từ từ đã Đấy rồi Đấy chúng ta gặp cái thằng eco này thì thắng round này là round sau là chúng ta áp cấp là, là hợp lý đỡ coi như là mất tiền anh em ạ tiết kiệm được một chút ơ mà có thắng được không thắng được thằng này không nhỉ ơ ơ được được được được được vẫn eco này thua cơ mà thua cơ mà anh em ôi xây <laughs> được quá anh em ơi vẫn thua cơ mà hay quá đây là vừa phá chuỗi là vừa eco được luôn ui Phái này thì mạnh quá bốn con hai sao rồi này Kẹp được ba assassin Ok Bây giờ tôi nghĩ là không cần phải up cấp đâu Cứ để ở level 5 thôi anh em ạ à. Bây giờ chúng ta có bốn con hai sao cơ mà Khả năng round này thắng là rất cao Round này thắng thì bán cái con này đi này Bán con này đi Đấy là thắng là có thêm một tiền là tròn 10 tiền luôn Xong rồi round 11 là chúng ta up một phát lên 7 đánh chuỗi thắng luôn anh em ơi Hợp lý Round này cứ lấy tiền là một tiền á Cứ phải lấy được hai tiền Nếu mà tính cả cái cái cái lợi tức thì nó sẽ là hai tiền ở round này Quá hợp lý Rồi Được đấy Thế là cái trận đấu này là sẽ phải xây dựng khác với cái cái cái trận đấu hôm qua anh em ạ. Trận đấu hôm qua chúng ta xây dựng là cái bộ uh, God kết hợp với cả con Water Spirit bốn đỏ sớm. Mà trận này khả năng là sẽ đá qua một chút Assassin. Đá qua một chút Assassin xong rồi là chúng ta sẽ chuyển vào cái bộ God sau nha anh em nhá. Chúng ta sẽ chuyển về cái bộ God trong cái cái những cái level như là level 8, level 9, những cái level cao anh em ạ. Cái tầm này chắc là cũng không cần mech đâu nhỉ mấy cái tầm này thì thì có cái ý nghĩa gì không 20 tiền thôi lấy 20 tiền anh em ạ không không có ý nghĩa lắm cái bọn này không có ý nghĩa lắm bây giờ chúng ta có những cái con hai sao khá là khỏe ở đây rồi con rồng mập này cũng có thể thay tôi gánh được rồi rồng mập gánh đam rất là ok Tầm này à, lên một level nữa thì xem kẹp con gì vào quên đấy Phải giữ lại một con cho nó khỏe khỏe một chút Mà ví dụ như round sau hên hên ra con Skull Hunter kẹp hai đỏ vào thì tuyệt vời anh em ạ Ở level 6 kẹp hai đỏ Tinh thạch sinh lực à Đồ này thì cũng không phải là ngon lắm Ơi Ơ được Ui ôi, ra cả sờ cun Hunter đây này <laughs> Úi rồi ôi, thế thì lại nó lại được quá luôn anh em Lên 6 Lên 7 luôn không nhở Lên 7 là kẹp sờ cun Hunter Hay là chưa ở 6 ấy nhở Ghép cái giáp đi Bây giờ kẹp Assassin vào cho nó mạnh hàng đam Thủ thì nó thừa rồi anh em ạ Tầm này thủ thừa rồi Thủ bây giờ là chúng ta có Có đồ thủ là một này Thứ hai là chúng ta có hai con thủ tăng cơ khá khỏe ở phía trên Con ách với con gấu thì quá khỏe rồi Bây giờ cần cần đam anh em ạ Thêm tí đam vào Cần thêm cho assassin vào cho nó có đam cho nó mạnh Đấy con này nó lướt một cái rồi Con gấu chém phát Ơ nhưng mà vẫn thua không Thua không nhở Ui rồi ôi Thế là thua à Ui giới ơi Cái con này nó lém chuẩn quá Skybreaker quả vừa rồi lém chuẩn quá Đồ này vẫn chưa chốt được anh em ạ Đồ này vẫn chưa chốt được Từ từ đã Thế thì từ từ nhỉ Có lên 7 không? Lên 7 luôn không? Thôi từ từ đã anh em ạ Bây giờ tôi lại cảm giác như là chúng ta lại phải tăng thủ Sau cái cái cái round vừa rồi thì, thì từ từ đã Chưa chắc đã đánh chuỗi thắng được bởi vì là bây giờ vẫn chưa chốt được đồ Đấy mà bây giờ nhìn đối thủ thì trông cũng có nhiều thằng nó khá là to à, Bây giờ Khoan từ từ đã anh em ạ từ từ rồi tính Bây giờ có hai gấu cho vào là chúng ta đợi một vài round có những cái con gấu đẻ ra chúng ta có thêm tiền đánh bây giờ là không không không không không chốt được đồ là sẽ không đánh được chuỗi thắng đâu ấy ờ thế là không nhá anh em nhá tất nhiên là cái trận này có thể là chúng ta sẽ <laughs> có được cái con gấu assassin hai sao đấy thế có cho anh em có cho tôi chơi chín assassin không có cho tôi chơi chín chắc không đâu anh em quả này mà lại lừa anh em một phát nữa đi <laughs> chưa có bọ cạp anh em ạ chưa có cảm anh em ạ Đấy nhưng mà anh em liệu rằng anh em có thể tha thứ cho tôi tha thu <laughs> thêm một một, một, một, một trận đấu nữa không nhở Để chúng ta chuyển sang 9 Assassin ờ, quay xe luôn nhở Lấy cái chém lan quay xe ờ, chơi 9 Assassin với một con gấu Assassin 2 sao Hợp lý Lại thất hứa với anh em cái bộ gót bọ cạp sang ngày mai vậy <laughs> Quả này kiểu câu view này dã man luôn đấy Kiểu câu view này hơi bị dã man Tức là, là hôm nay là tôi sẽ hẹn ngày mai Để anh em ngày mai lại tiếp tục xem tôi tiếp Xong ngày mai tôi lại chơi một cái bộ ờ, Tôi lúc đầu tôi ờ, bảo là tôi xây dựng cái bộ gót bọ cạp Sau đó rồi nó lại ra mấy cái bộ ờ, ví dụ như là 9m <laughs> chẳng hạn Lại một phát lại chuyển ra 9m lại hứa với anh em lại ngày mai nữa Ui thế thì chết nghe thế có vẻ như anh em sẽ sẽ sẽ, sẽ dần anh em từ bỏ tôi rồi <laughs> thôi rồi trận này trận này chắc là chốt thôi chứ còn chín assassin cái gì nhỉ có không có phải chín assassin không ui có trứng này anh em ơi ra một quả trứng là tôi đập cho cái con này là, là, là chín assassin rồi còn gì nữa chín assassin gấu assassin hai sao anh em ơi tại sao lại không nhở <laughs> Tại sao lại không Quả này đúng 9 assassin rồi anh em ạ à. Thôi chết tôi rồi Cái này bài cho anh em ơi Ui rồi không được anh em ơi Nếu này mà 9 assassin mà không 9 assassin thì có lỗi lắm Không 09 assassin thì có lỗi với cả bản thân lắm anh em mà không những là có lỗi với tôi mà còn có lỗi với cả máy nữa anh em ơi Bây giờ nó cho như này tôi không chơi ấy Sau này là nó đéo cho nữa đâu Anh em ạ à. Thôi thế này thì lại phải hẹn anh em Thạch Khánh Lê <laughs> sang clip ngày mai rồi Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn Không ổn Trận này là là là chưa có bọ cạp anh em nhá Tức là không chơi gót bọ cạp được Trận này là lại phải chơi 9 assassin Đúng rồi Hợp lý <laughs> Rất hợp lý, rất hợp lý anh em ơi Đấy anh thấy chưa Đã có bọ cạp ở đâu ra gấu liên tục rồi rồi xong rồi Thế này nó chắc chắn nó là gấu assassin rồi anh em ơi Không nói nhiều Gấu assassin chứ còn gì nữa Gấu assassin kẹp 9 assassin trận đấu này mắc binh Chắc chắn là mắc binh rồi à? Quá hợp lý Đấy bây giờ chưa gì đã gấu assassin 2 sao rồi này Cất đập trứng gấu assassin Tôi mà đã lãng phí một quả trứng assassin thì chắc chắn là tôi không có từ bỏ con này đâu anh em ơi Thế anh em đừng có nói gì cả nha, anh em đừng có nói gì cả <laughs> Anh em đừng nói gì cả Tôi biết Tôi biết là anh em định nói gì rồi nhưng anh em đừng nói gì cả Đấy còn tôi tôi vẫn tiếp tục và tôi chơi 9 assassin <laughs> Không thể nào bỏ qua được Thôi gấu assassin đừng làm anh thất vọng <laughs> Đừng làm anh thất vọng nhá Ok Rồi gấu assassin bây giờ chốt đồ luôn cho gấu assassin chứ còn gì nữa Xem nào <clears throat> Ui trượng ma pháp à Trượng ma pháp là ghép được cái chiến thánh rồi đấy Hợp lý ui rồi anh em ơi lại ra con gấu assassin nữa kìa Thôi 9 assassin thôi chứ còn gì nữa anh em ơi Đâu đâu đồ đâu Đây chén thánh chốt này rồi Cứ chốt hai cái món đồ này đã Rồi còn những cái món đồ khác thì cứ từ từ anh em bình tĩnh Đấy những cái món đồ này thì còn một cái bờ đúng không À đây Ghép được cái huyết trượng nữa này Ui giời hợp lý luôn Hợp lý đấy Ok Rồi Đây là cái bờ đúng không Lấy luôn như gì nữa Hợp lý Rồi <laughs> Anh em thấy ra chốt đồ rất nhanh Đến từ vị trí của tuần cơm <laughs> Ok ơ nhưng mà hình như tôi vừa mới làm cái động tác gì đấy Hơi sai <laughs> Hơi sai thì phải Hơi sai làm cho anh em hoang mang quá Đúng không nhỉ Có làm cho anh em hoang mang cái quả vừa rồi không Tôi vừa mới làm một cái động tác tự bán một cái con gì đấy đi Ơ con gì ấy nhở Anh em chưa kịp nhìn anh em ơi rùa lại nhá <laughs> dã man rồi đấy cứ bình tĩnh cứ từ từ không có gì để vội cả đâu rồi nó sẽ có đó thôi anh em thịt chó sẽ có mắm tôm cứ bình tĩnh đây rồi <laughs> đâu cho 6 con assassin cái nhở kích hoạt cái nhở bây giờ mới có bốn con cần 6 assassin để để để, để kẹp 6 assassin vào đã anh em ạ 6 assassin level 8 đúng không kẹp hai đỏ 6 assassin à, không kẹp uh, một con ếch một con gấu đó đi 6 assassin kẹp gấu hai gấu kết hợp với một con ếch ở level 8 hợp lý được chưa hay là bây giờ thêm một con gấu nữa đi thì là kẹp hai giạt vào kích hoạt bốn gấu luôn được chưa hợp lý quá đi còn gì nữa rồi à trận này có goblin à ừ, trận này cũng sẽ có thằng chơi goblin thật ok Khỏe chứ Ui thằng Goblin này khỏe phết nhờ Tôi có thắng không nhở Thắng được không Thắng được không Nhảy đi nhảy đi ui rồi được đấy Được đấy Vừa mới bắp được cái cái cái cái, cái chén lên Ờ đầy máu Được quá luôn Hay Đáng có chuối luôn này Ui tôi cứ tưởng là thua ván vừa rồi là mất chuối đấy Nhưng mà không Trận này nói chung là mấy cái thằng chơi Goblin là nó cũng khỏe đấy Bởi vì là có bom, có máy bay anh em ạ À đều có máy bay, có ca lông sorry anh em có ca lông nhá có bom có ca lông thì là sẽ có nhiều thằng nó sẽ chọn là cái con đường goblin hợp lý tôi tôi chọn gót đỏ cũng được không có vấn đề gì à quên chín assassin không có vấn đề gì hết nha anh em nhá trận này có có có silent assassin mà có sailing assassin là, là chơi được chín assassin đấy <clears throat> được không có vấn đề gì hết rồi ok có cả Warrior này Trận này có Warrior luôn À Trận này lại có Warrior à Dạo gần đây thì cũng có nhiều người chơi Warrior phết Bộ Warrior bây giờ nó dễ chơi mà nó cũng khá là mạnh Thế thì Warrior thì Assassin có có sợ à, Warrior không? Assassin hơi sợ Warrior Nhưng mà bây giờ vẫn chơi được Bây giờ tôi đang có chuỗi kìa anh em Khỏe rồi Úi rồi Được đấy Được đấy Mẹ ơi cái đào 20 mới ra con bọ cạp ạ Vãi cứt thật ừ. Rồi Thế thì kẹp bốn gấu vào nhỉ Được không Kẹp bốn gấu vào Tầm này kẹp bốn gấu vào ok chưa Thế này á Thế này có yếu hơn không nhỉ Thế này cảm giác là hơi yếu Tức là nó sẽ mất cái bộ đỏ đi đúng không Ok rồi, vẫn đang trên cái con đường xây dựng 9 Assassin anh em nhá 9 Assassin nhưng mà ờ, sẽ có khá nhiều anh em thắc mắc là là là là, là có con cáo đúng không? Tại sao chơi 9 Assassin mà không mua con cáo? Đoán xem <laughs> Nhá, anh em đoán xem Cái này tự để cho anh em trả lời Nhiều khi là phải để cho anh em trả lời Đấy, phải để cho tự anh em trả lời Anh em mới có cái cái, cái, cái, cái thú xem clip được Đấy chứ còn ờ, mình chơi mình tự trả lời thì nó lại không hay <laughs> Rồi ok Thế là bây giờ chúng ta thêm một con gấu nữa à? Nhưng mà con gấu này thì không chơi Con gấu này không chơi chắc là bán thôi Bán thôi bán thôi bán thôi bán thôi chơi gấu ở đâu Cho um... Đây rồi ok Đây được chưa ba warrior này tăng cơ kẹp hai đỏ vào ba assassin được không qua được rồi đấy Anh em thấy không? Xây dựng 9 assassin khá là chuẩn bài Ok Nhưng mà vẫn lại đến cái đoạn này lại có anh em hỏi là tại sao 9 assassin lại mua những cái con đỏ Đấy, lại lại có cả wizard các thứ thì ừ, cái này lại phải <laughs> tự anh em trả lời <laughs> cái này lại phải tự để cho anh em trả lời cái này lại phải tự trả lời thôi anh em rồi anh em xem anh em tự trả lời nhá anh em nhá mà tôi vừa chơi tôi vừa trả lời thì, thì, thì nó lại không hay <laughs> Đấy, Vẫn trên cái con đường xây dựng chín assassin Ok, rồi let's go Let's go, let's go Get go, get go Ơ ờ, nhưng mà anh em ơi Tôi lại vừa làm gì nhá uhm. <laughs> Tại sao lại thế nhở Lại bán cái con uh, con gấu đi nhở Tại sao lại bán cái con gấu đi không kẹp gấu vào nhở à, Lại gây khó hiểu cho viewer rồi Lại gây khó hiểu cho viewer rồi Phải không Có phải là gây khó hiểu cho viewer không Dễ hiểu mà anh em Chín assassin Đang trên con đường xây dựng Chưa form được bài anh em ạ à. Chưa form được bài Ui nhưng mà thằng này mạnh này Ê Ăn được không Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được Nhảy phát nữa, nhảy phát nữa Nhảy phát nữa Ui Nhảy phát nữa Được Vẫn ăn được anh em ơi Không mất chuối Hay quá Có thằng chơi Exit nhá Trận này có thằng chơi Exit này Khá là nguy hiểm Rồi Đấy Hợp lý chưa Hợp lý chưa Ok ok ok Rốt rồi Đấy Ui rồi Chỉ đã ra xin có chơi con này không nhỉ Cũng vẫn chơi Chơi được sao không chơi được Khan Khan kẹp 9 Assassin Là kẹp cọc chứ gì nữa 9 Assassin kẹp cọc ở level 10 <laughs> Hoặc là có thể là 6 Assassin đúng không? Kẹp cọc, kẹp rua, kẹp rua lóc, kẹp Kira Các kiểu thứ đúng rồi đội hình đấy chứ còn gì nữa Ok chưa, ok chưa, ok chưa Ui nhưng mà sao cái thằng này nó mạnh này Ui mạnh quá Mất chuỗi rồi Ăn được không Ăn nổi không Không được rồi anh em ơi Ui rồi ui Mất chuỗi cho Goblin à Goblin Hyperon anh em ơi ấy à Được đấy Biết chơi đấy Chơi Goblin Hyperon ở level thấp À đây rồi Ok Ok ok ok ok Được rồi nhở Được rồi nhở Được rồi nhá 9 assassin thế là được rồi <laughs> Ok anh em ơi Rồi ôi anh em ơi 9 assassin ờ, chỉ đến thế thôi anh em Bộ đấy nó yếu mà <laughs> Thôi bây giờ anh em biết là chơi gì rồi đấy Ok Đấy vẫn giữ đúng lời hứa God <laughs> God God bọ cạp chứ gì nữa Trận này mà không chơi God bọ cạp thì ngày mai anh em chạy hết anh em ơi Tôi phải nói thật với anh em là không thể nào mà mà mà đấy thất thừa nó chúng ta cũng chỉ thất thừa đến cái lần thứ 9 thôi anh em à quá tam chín bận chứ còn đến lần thứ 10 chắc anh em <laughs> không dám nghĩ <laughs> nha anh em nha ok trận này thì chắc chắn nó sẽ là gót bọ cạp cho anh em rồi Đấy, anh em chỉ việc đợi con bộ cạp nó lên hai sao thôi Nhưng mà bây giờ rồi anh em ơi Con bộ cạp đến round thứ 23 rồi vẫn một sao mà đây là một sao đây kiểu là là một con đấy anh em nhá Chứ không phải là một cặp đâu Bây giờ nó vẫn mới chỉ có một con bọ cạp duy nhất anh em ạ Liệu rằng là lịch sử nó có lặp lại không đây Lịch sử ở trận đấu này là có lặp lại ở trận ngày hôm qua không đây Dã man thật sự Những cái trận mà tôi muốn chơi con này thì nó không hề ra cho tôi Ôi rồi khan lên được hai rồi bọ cạp vẫn một sao ạ 5 đô lên được hai sao rồi ba đô vẫn một sao Thế nó có điên không Đấy, nhưng mà thôi tôi chót rồi, chót hứa với anh em rồi thì biết làm nào Phải roll ở level 9 thôi Ok, chắc là phải roll ở level 9 thôi nhở Nói trận đấu mới đến round 24 thôi anh em ạ, à. vẫn còn rất sớm Tuy nhiên là nó sớm so với cả cái tiến độ trận đấu Nhưng mà nó lại là muộn so với cả cái việc là ra con bộ cạp này bộ cạp ra quá muộn luôn Liệu rằng tôi có thể chơi bộ cạp, gót bộ cạp ở trong trận đấu này không đây hay là tôi lại phải chơi một cái bộ gót khác Mà trận này chơi gót gì Ok chưa? Thằng này đi luôn không? Trông giống thằng Goblin đi luôn đấy nhở <laughs> Đi luôn Vai cứt Đẩy nhiều phết chứ đâu có đùa đâu Đấy rồi Con bọ cạp thứ hai <laughs> Đây là chính là cái dấu hiệu để chơi gót bọ cạp đấy anh em Round 25 hai con bọ cạp là, là được rồi Thế là được rồi Hên lắm mới được như thế đấy anh em ạ Chứ bình thường đến round 35 vẫn còn hai con cơ mà Anh em xem trận trước không Đến round 35 vẫn có chỉ có hai con bọ cạp thôi Đến rao à đéo đâu Đến round 40 luôn ý 45 luôn Hôm qua là tôi giữ hai con bộ cạp đến round 45 đúng không anh em Đúng không Bởi vì hôm qua tôi nhớ là cái trận đấu hôm qua là Chúng ta đánh đến tận round thứ 50 mấy mà phải không đúng rồi rồi ok hy vọng là nó sẽ ra sớm cho tôi hay không nó ra muộn quá cũng chả chơi được đâu trận này vớ vẩn lại lại lại lại kiểu như là cái cú mà vừa nãy tôi bán cái con gấu assassin đi nó làm thì đấy nó sẽ làm cái lướt đi sai lầm đấy đi thẳng luôn vào lòng đất đấy anh em khả năng là như thế bán hơi sai anh em ạ bán hơi sai Bộ cạp Con mẹ bộ cạp mới ra đi Cay đấy nhờ giống hôm qua thế Anh em ơi tôi nhìn thấy giống đề ra vu ai cả đài Trông giống không này anh em này Trông giống thật sự luôn đấy Bây giờ round thứ 26 rồi Bộ cạp mới lên hộ tao hai sao cái không anh em lại cứ bảo tôi lừa anh em Lừa đéo đâu Khổ Nó không ra Trời ơi, đấy tôi đã phải bán cái con gấu assassin 2 sao đi đấy nha anh em nhá. Một cái con gấu assassin 2 sao mà tôi phải đập bằng trứng. Và tôi đã bán đi để tôi chơi cái bộ này cho anh em vui đấy. Cống hiến hết mình cho anh em luôn. Mà trận này mà luôn đéo ra nữa thì thôi tôi chịu luôn đấy. Không ra thì có đồng nghĩa với cái gì anh em biết không? Đồng nghĩa với một cái top thấp. Nó là một cái con mà nó buộc phải lên 3 sao mới chơi được anh em ạ. Con bộ cạp ấy nó không thể chơi ở level 2 sao đâu bộ cặp là bắt buộc phải chơi ba sao mà trận này tôi lấy cái mẹ luôn cái cái cái cái cái cái hai tia tôi, chơi ca lông luôn bây giờ đấy bực lắm rồi đấy anh em ạ đây này có hai tia đây này anh em thấy không ớ đâu rồi ui rồi tôi quên mất tôi lấy mất nhẫn lé rồi đấy nhưng mà vừa lấy là có nhẫn lé là lẽ ra là tôi chơi được lấy được cái hai tia đấy mà thôi không sao có con dao cũng được tí đợi của nó sang của nó, nó lem cái cái cái cái nhẫn lé Vừa lấy tôi ghép cái cái ờ, cấm đánh anh em ạ là Tôi mất cái hai tia Đấy, nhưng mà bây giờ vẫn còn có cơ hội để ghép hai tia à, mà tí nữa mà không ra bộ cặp là chơi ca lông thôi ừ, ca lông là được có có hai tia mà đúng không hợp lý rồi goblin bắt đầu to này kẹp vào là mất rồi đừng có thua nhá mẹ thua thằng này là toang đấy Chắc là không thua đâu nhở Rồi ăn được ăn được ăn được Thua thằng này nó có công nghệ mất anh em ạ Mà nó có công nghệ mất nó run ra bom Nó run ra ca lông là rất là nguy hiểm À đây rồi Ui giời bây giờ mới lên được hai sao Có chơi không Không <laughs> Để ngoài anh em từ từ hai sao không chơi được Con này phải ba sao hai sao yếu lắm Con này hai sao yếu lắm Không ăn thua đâu anh em ạ thật đấy tôi biết cái con này nó sức mạnh nó như nào con bộ cạp này nó nó phải lên 3 sao mới chơi được cơ thôi cứ từ từ đã anh em roll tiếp nhá tôi quyết định roll ở 9 rồi rớt này chúng ta chơi ở 9 thôi anh em ạ rồi quyết định roll ở 9 chơi um, chơi chơi chơi bây giờ roll 6 đỏ đi đã bây giờ roll 6 đỏ đi sau đó thay uh, bớt con gót ra ngoài cũng được bây giờ đang chỉ có bốn đỏ thôi mà Đấy, thằng này biết chơi này Hyperon ở level 7 Mạnh đấy anh em ạ Bộ này mạnh, bộ Goblin này mạnh Biết chơi đấy, biết chơi đấy, biết chơi tử đấy Ui nhưng vẫn ăn được, may quá Ui quá được không? À được, hay quá nhờ Lướt lướt tí kháng phép giỏi phết Chính ra con con Water Spirit này nó gánh phết đấy Chỉ cần hai sao thôi mà Mà giai đoạn giữa game khỏe thật Rồi roll tiếp thôi anh em Dừng lại ở level 9 roll Đây rồi bọ cạp này Bao giờ nó mới lên được 3 sao đây Trời ơi nhìn con bọ cạp này trông bây giờ mình có bốn con anh em ạ Tôi còn 5 con bộ cạp nữa cơ 5 con nữa, 5 con nữa Trông nó thấy lâu phết đấy Không biết là có lên kịp không Trong khi đó bọn này nó đang xanh dần lên Chỉ cần nó thắng một round thôi ấy Bọn này mà nó thắng được một round thôi thì là xác định luôn Là bọn nó sẽ có bom 2 Ca lông 2 Và lúc đấy thì tôi không biết đỡ kiểu gì Bây giờ ăn được không? Ăn được nổi cái con Velom này không? Hay quá, vẫn ăn được Rồi, roll tiếp rồi Battleman này, đủ 6 đỏ rồi Thôi nhở, bây giờ giải tán lấy con rồng đi thôi Con rồng này không chơi, con này không chơi anh em ạ Con rồng bán đi Gánh thế là được rồi Thực ra là bây giờ chơi 6 đỏ được rồi đấy Nhưng mà quái, round này round quái thì cho 6 đỏ vào là hơi sợ Bọn 6 đỏ này nó nếu mà cho Bad Omen vào thì nó sẽ nhiều khi nó sẽ tự hủy đấy Nó sẽ đốt máu chúng ta chết trước khi là giết được quái Thôi cứ để round này chỉ cần bốn gót thôi là được rồi bốn gót kết hợp với cả cả cả cả bốn đỏ là là được rồi. giết được quái này tôi nghĩ là đánh được rồi trong cái bộ bốn gót thì cái con water spirit nó lướt lướt liên tục mà ok ui đồ cam chán thế đồ cam lấy được mỗi cái cái cái bờ ạ đồ cam trận này chán quá đồ cam như thế này thì mẹ xác định là tèo rồi còn gì nữa làm sao mà chơi được cái đồ cam này thì không thể chơi được cay nhờ Đồ cam này thì thì thì thì thì, thì không cho bọ cạp được đây anh em ơi. Bọ cạp này nó yếu lắm. Con này nó mỏng máu anh em ạ. Con bọ cạp này nó mỏng máu lắm, không chơi được. Con Water Spirit ý, máu nó, nó to, nó dày hơn. Chắc là vẫn phải chơi Water Spirit thôi Chứ cái tầm này đi bộ cạp này Tôi nghĩ là bây giờ kẹp đỏ thực chết tôi rồi anh em ơi Nhìn cái bộ này trông nó vãi đạn luôn Ui, trông kia, Ui rồi, mẹ ơi, cái bộ siêu đẻ nó gặp gặp cái bộ siêu đẻ nó ăn cứt rồi. Trời ơi, bao nhiêu máu đây? Tôi lại không có giữ máu cơ. Ôi rồi, ôi 25 máu. Cái round vừa rồi tôi không cho con heo vào. Không ổn rồi anh em ơi. này được không Hết slot rồi anh em ạ à. Buộc phải bán con Water Spirit đi Nếu không là tôi cũng chả còn cái slot đâu mà tôi tôi tôi, tôi, tôi chơi con bọ cạp này nữa Mà thôi trận này chót thừa với anh em chơi bọ cạp rồi đấy Thế là cố gắng lắm rồi đấy Còn tầm này thì mất nhiều máu này Bán này đi Ok Sao cũng phải lóc lại à? Sao này cũng phải lóc lại Đóc lại không Sword Master cũng phải roll lên 3 sao chứ Đang tranh thủ roll ở 9 mà anh em Thì ờ, mang hai con lên 2 sao là hợp lý Chết rồi anh em ơi Cái con bộ cạp này nó nó, nó, nó, nó, nó, nó yếu quá Chết rồi Không ổn không ổn không ổn không ổn Không ổn không ổn bộ cạp này nó Nó sọc và không được tí nữa Mặc dù là đam thì nó bằng nhau đấy 250 đam ở level 2 sao Nó bằng với cả cái con Water Spirit Nhưng mà nó chọc nhiều khi là nó chọc hụt anh em ạ Nó chọc hụt Trực tiếp này Luôn này Kiếm bọn cả ba luôn anh em ơi Từ từ đã, từ từ đã Có slot rồi, từ từ đã Lao sau luôn tiếp, không phải vội Máu còn nhiều Máu thế này ở chơi gót đỏ thì vẫn thoải mái ba bảy máu còn nhiều anh em ạ tầm nào mà máu còn có 10 máu ấy thì chúng ta lúc đấy mới sợ chứ còn bây giờ gót đỏ mà chúng ta chơi gót đỏ sợ gì thoải mái bây giờ vẫn là nhiều máu nhưng mà phải xem xem là mỗi round là mất bao nhiêu máu đây này gặp cái thằng này là biết ngay là xem là là có trụ được không này thằng này nó là cái thằng siêu đẻ thì vừa lấy nó đẩy tôi mất 25 máu thì kinh đấy cố gắng lên nhá đừng có mất quá nhiều máu tôi cũng chỉ cần là giữ máu rồi thôi chứ còn cũng không hy vọng thắng ở đâu giữ máu để cho bộ cảm lên ba nào được không được, được anh em ơi Ui rồi ơi Vớ vẩn lại thắng này Ồ Ồ thắng luôn này Ui được đấy Vẫn thắng anh em ạ Này đây rồi Một con bộ cạp nữa Rồi luôn rồi Bộ cạp Bộ cạp ra đi Hết slot rồi À đây rồi Hay quá Đập trực luôn Ồ Ok anh em ơi Chuẩn bị đến 10 Ok nhá anh em nhá Về trận lấy chốt gót bọ cạp vào đấy Được chưa anh em Rồi <laughs> Bây giờ mới bắt đầu Trò chơi bây giờ bắt đầu anh em ạ Bọ cạp này lên từ 2 sao ấy Lên 3 sao Nó khác nhau nhiều lắm Anh em cứ xem nhá Tôi biết Tôi chơi rồi tôi biết Con này lên 3 sao nó khác hẳn luôn hai sao thì nó chọc nó còn ngu rồi anh em ạ Tự nhiên lên 3 sao nó lại thông minh <laughs> Thế cơ mà Ảo thật đấy <laughs> Ảo thật Lên 3 sao rồi anh em có thấy Khỏe lắm anh em Con này lên 3 sao nhá là nó sọt liên tục luôn Nó chọt liên tục xuống dưới đất luôn anh em ạ Tức là nó sờ tun đến chết luôn đấy Sờ tun đến chết luôn đấy Đam thì nó cũng to Đam bây giờ lên tới 400 đam Cho một lần chọt Ok. kìa <laughs> Con mẹ nó lừa rồi anh em ơi Con màu cao lên ngu quá Ôi rồi ôi con màu cao lên ngu đấy kia Chọt kiểu gì chọt ngu thế Không biết được Về từ lấy giờ cứ chạy lăng quăng lăng quăng ạ à. Cuối cùng thì trận đấu này là cái con nào nó mới gánh tôi Con Grubik nó gánh tôi Rồi ôi Grand Herat nhìn Grand Herat nó cánh kìa Con bọ cạp nó cứ nhảy nhảy lăng quăng Đeo chọc chúng gì cả <laughs> Anh em thấy chất đấy là lý do tại sao mà tôi bảo với anh em là Chơi cho nó vui thôi Xem tôi chơi cho vui thôi Chứ anh em đừng có làm theo Chết đấy <laughs> Top 8 nó trong tầm tay <laughs> Trời con này ờ, Đấy là tôi còn giữ máu rất tốt giai đầu game ấy nhá Để tôi giảm máu tôi tôi đốt máu đi đấy Để xong rồi tôi luôn được ra con bọ cạp 3 sao Một cách rất là chật vật Chứ còn nếu mà anh em chơi được kiểu anh em dí con này từ đầu xong rồi anh em chơi ấy Hoặc là anh em eco xong rồi anh em chơi gót bọ cạp thì anh em xác định luôn thì anh em top 8 luôn <laughs> Cho nhanh Sợ thật đấy Mẹ cho anh em nhìn được kiểu nó, nó, nó nhảy đi nhảy lại không? Cái quả nó nhảy đi nhảy lại Nhìn trông cáu thật đấy Không thể nào mà cáu hơn được Trời ơi bộ cạp ơi là bộ cạp Trông cáu thật đấy Để xem là bây giờ gặp thêm ở round 36 đi Tiếp theo xem anh em lại có cái cái cái, cái trò cười cho anh em <laughs> Dã man Chọt ngu thật đấy Sao cái con này nó không lướt như kiểu con con con con Water Spirit nhỉ Ôi đây rồi anh em ơi Cuối cùng thì tôi đã có cái chén thánh Lấy rồi Bây giờ kiếm cái huyết trượng là xong ok rớt này ui ui ui ui đập trứng luôn như còn gì nữa thôi lên 10 anh em ơi ok bốn gót rồi bây giờ thì mới gọi là được chuyện tử này có đồ anh em ạ bây giờ mới là gọi là có đồ có đồ và form được ở level 10 gót đỏ round 36 anh em ạ 36 mới lên được 10 dã man Ui ui Ơ lần này lướt giỏi phết Ồ Lần này chọc được nhiều phết Được đấy Bộ cạp bắt đầu khôn hơn rồi đấy Ui Quả này đẩy nhiều máu này Ây da Bộ cạp này được đấy Đẩy chết luôn kìa Hay quá nhở Ui giời được đấy Mặc dù trận này là phải nói là quá muộn luôn Lên level 10 ở round 36 anh em ạ Anh em nhớ trận trước không? Cái thằng mà nó chơi gót đỏ Cái thằng thằng gì thằng gì nhở quyền bố tên Cái thằng chơi gót đỏ ca lông ấy Ở trong cái trận trước ấy Nó lên ở round Nó lên 10 ở round 21 Tôi Tôi là lên ở round 36 Sau nó 15 round tôi mới lên được 10 Anh em thấy không Khác chưa Khác quá luôn Trận này là mãi nó mới ra con bộ cạp anh em ạ Bộ cạp thì, thì đến round thứ hai mươi mấy rồi vẫn bộ cặp một ok cái đéo rồi kìa hai con ca lông hai sao ạ Ui rồi ôi, thế thì có khỏe quá không nhở? Một cặp ơi, lướt đi, hay quá. Hay quá. Ờ vẫn thắng này. Ui, bộ cặp ấy được đấy chứ, được đấy chứ. Anh em ơi, bộ cặp ấy được đấy. Được đấy. Ờ cho đấy. Ui, bộ cặp ấy chọt mạnh phết. Được đấy nhở Bộ cặp ấy chọt đất mạnh phết đấy Và cái quan trọng ấy là con bộ cặp này nó lướt lướt lướt ấy Đối thủ gần như là đứng im con ca lông này mà nó bị lướt qua thì nó cũng sẽ không bắn được đâu nó cũng sẽ không tung trưởng ấy nó lúc nó đang tung trưởng ấy mà nó bị cái con bọ cạp này nó chọt thì nó cũng đứng im thôi hay đấy bọ cạp này có vẻ cũng rất là hợp lý chứ trong trận đấu này chưa bọ cạp là được anh em ạ à, khỏe phết không yếu đâu đối thủ bây giờ cũng là là, là goblin mắc binh rồi bom hai sao hai con ca lông rồi gì nữa bọ cạp thử lướt đẹp một cái xem nào bờ linh hay quá ui ơi bị hút mana đéo lướt được kìa lướt đi ui lướt mạnh nhờ lướt mẹ mẹo phát gần chết hết rồi kìa ôi anh em nhìn kìa con cá lông nó, nó chỉ còn một con cá lông thôi chết hết rồi ui thì round này liệu có đi luôn không nhở trông giống đi luôn lắm anh em ơi ui rồi đi luôn cái con bọ cạp nó chọt tròi con cá lông nó có bắn được đâu nó bắn nó cứ bị khựng lại anh em nó chọt liên tục mà kinh thật khống chế kinh khủng khiếp luôn Đấy nhưng mà chỉ có thể chơi được khi mà lên được 3 sao thôi anh em ạ à. Đấy nhá anh em nhá, hôm nay thực hiện đúng lời hứa nhá Rất xứng đáng để mỗi anh em cho một like Anh em thấy có xứng đáng không nào <laughs> Xứng đáng Rồi rất là cảm ơn anh em Anh em thấy hay để lại tôi một like Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh Để xem các cái clip khác của tôi Nếu anh em có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái